Ai trời ơi là trời mệt mỏi quá Chắc là bây giờ phải đến ngay cái quán cà phê của anh Dịch Để mua một tí cà phê uống cho nó tỉnh táo thôi Dạo gần đây mình cứ bị mệt mỏi á bạn Mình cứ bị buồn ngủ á Cho nên là mình không có thể nào mà mình quay video được cho mấy bạn fan xem Cho nên là mình mệt mỏi gì đâu luôn á Chắc là mình phải mua một ít cà phê để mình uống mới được <laughs> Ok ok à, Không biết anh Dịch có, có còn bán không ta à, Anh Dịch ơi Anh Dịch Anh Dịch ơi Ủa, ủa anh Dịch đi đâu ta Để đâu để mình vô mình coi coi Ủa Ủa Sao anh Dịch lại không có trong uh, tiệm ta Ủa anh Dịch đi đâu mất tiêu rồi trời à, Hồ mấy bạn ơi Anh Dịch gọi là buôn bán mà anh Dịch đi đâu mất tiêu luôn Bỏ quán trống không không có ai canh chừng hết Lỡ có ăn trộm vô lấy hết đồ sao trời Đúng rồi ha kỳ cục gì đâu á Thôi chắc là mình vô để mình gom hết đồ mình đi luôn á ok rồi vô vô gom đồ <laughs> thôi giỡn thôi nếu mà mình gom đồ của anh dịch đi thì mình có khác gì là ăn trộm đâu đúng không đó hồi nãy mình giỡn thôi mà <laughs> ok thôi coi như là anh dịch không có bán thôi vậy mình qua bên quán của người khác mình mua nha Hey, để xem coi hôm nay quán của Simmy có bán gì đây ta. À, hello Đó, Simmy. Trời. Oh, hello Phong. Ủa? Hello Sim, hello Sam. Ui, sao đang à. ăn cái gì vậy? Ờ. Bánh kem hả? Cho ăn miếng coi. Cho cho cho tôi miếng à, miếng miếng này. Tôi Ê, ông tự mua đi, vô duyên quá à Trời ơi, rồi ăn hết trơn luôn Trời ơi, bạn gái gì đâu mà ích kỷ vậy trời Bạn trai xin có miếng bánh kem cũng không cho nữa Thôi không thèm, để tôi vô tôi mua <laughs> Wow, mấy bạn ơi Coi nè, tiệm của Sim hôm nay có bán quá trời bánh kem ngon luôn bạn ơi Coi nè, wow, wow. Sim ơi, Sim ơi Sim à, dạ. à, Bán bán cho tôi một cái bánh kem đi À, bánh, bánh, bánh kem à. à Hết rồi, hết rồi, không có cái bánh gì hết trơn Quán nghỉ rồi, trời không Ủa? bán nữa <laughs> Ủa kìa, à, tôi tôi thấy ở đây à, có quá trời bánh kem luôn nè Hết hết à, nào À không, nói chung là đồ giả hết Không có gì đâu, trời không về đi Nói chung hết bánh rồi, nói chung Ủa? là hết Ủa hết rồi, hả? Ờ, không sao, không à. sao Nếu như mà hết rồi thì bán cho tôi một ly cà phê cũng được à, Không, quả tôi không bán gì trơn Giờ trà sữa cà phê gì không có hết trơn Ủa, Ủa gì kỳ vậy ơ à, tính ra là hôm nay quán của simmy đóng cửa hay gì mà sao tôi qua không bán hết trơn rồi tôi vô tôi coi coi ơ à, nè sim dành nè ờ. còn còn cà phê nè thấy không nguyên một bình cà ờ. phê to đùng luôn mà kêu hết à. hết đâu hết thôi đi ra đi ra ra ra trời ơi quán tôi bỗng nhảy vô tính ra là người ta mở quán cà phê để người ta bán cà phê cho cho cho người mua mà bây giờ simmy không chịu bán cho mình các bạn ơi kỳ cục vậy ủa nhưng mà ừ, thôi không bán thì thôi kệ ok để tôi vô tôi uống ké sim sam sammy sam cho tôi ờ, uống ké miếng nha hả sao lại không cho tôi miếng thôi tránh ra tránh ra tránh ra đây đồ em tôi không cho à. uống phải không ủa gì cây à thôi cho cho tôi miếng miếng miếng bánh kem cũng được từ tôi ăn miếng nha <laughs> tôi ăn miếng ờ. cái gì vậy sao bạn ăn hết luôn vậy chừa tôi miếng đây chứ Trời ơi, người đâu mà ích kỷ quá Hai chị em nhà này ích kỷ quá bạn ơi Mình xin có tí đồ ăn, có tí bánh kem Ôi, mình mua cũng không chịu bán Mà mình xin có miếng cũng không chịu cho Trời ơi, trời, ích kỷ gì đâu luôn á Thôi, vậy thôi, không bán thôi, tôi không cần nữa Bây giờ tôi đi đến quán cà phê chó mèo Tôi vừa uống cà phê, tôi vừa uống Ủa? trà sữa Mà tôi còn vừa được gọi là ngắm chó, ngắm ngắm mèo Cute dễ dễ thương nữa Thôi, không thèm uống cái quán này Tôi đi đây Ê, đừng dừng lại dừng lại dừng Vậy? lại xì tốt xì tốt đừng lại nó chặn chặn đường chặn đường chặn đường mọi rồi chặn đường chặn đường đó hả Nãy gì vừa gì nói cái gì nãy vừa nói cái gì nó lại Rồi, ờ, ờ, ờ, tôi tôi tôi có nói gì đâu tôi có xúc phạm gì hai người đâu mà hai người chặn chặn đường tôi ờ, tha Không. tôi lần này đi tha tôi lần này đi Được. mà cái câu lúc trước ông vừa nói xong ông ông chuẩn bị đi á đấy cái câu ông vừa nói xong chuẩn bị đi Ờ, á ờ, tôi tôi nói là tôi sẽ đi đến quán cà phê chó mèo tôi uống cà phê chứ có gì đâu Ờ, quán cà phê chó mèo ủa cái quán đấy là nó như thế nào vậy ờ, ờ, đó đó là một quán cà phê mà ở trong đó có rất là nhiều chó với là mèo mèo rất là dễ dễ dễ thương luôn á có vậy thôi à ê cái gì vậy sao tự nhiên lại lại lại móc lại móc súng ra vậy tôi có làm gì đâu À không, được rồi, bây giờ như vụ công phải dẫn tôi tới đó để tham quan và uống cà phê nhá. Đúng rồi. Trời trời ơi, có vậy thôi hả? Ê, nhưng mà tôi nói nói cho biết nha, tiền tiền là hai người tự tự trả nha, tại một vé trong ờ... đó là đắt lắm. Ờ, biết rồi, okay. nói chung là ông phải giận tụi tôi đi, cháu không được bỏ mặt tụi tôi đi không thì tụi bắn ông á. À, à, à, rồi rồi, rồi biết rồi, biết rồi. Trời ơi, trời con gái lứa đâu mà suốt ngày gọi là cầm cầm súng ra dọ người khác không à. Rồi rồi ừ. đi đi đi, tôi dẫn đi nè. Ai, ok bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cùng với Sammy và Simmy Bọn mình sẽ đến quán cà phê chó mèo Để mình uống uống cà phê nha Trời ơi, ở đó bán cà phê rất là ngon Và còn có những con con thú cưng nhìn rất là dễ thương luôn các bạn ơi Ok, đi thôi đi thôi One hour later Hai trời ơi nhanh lên hai bạn ơi hai bạn đi chậm quá vậy cỡ con cái con lứa gì đâu mà chậm chạp à, lời mời quá tao, trời, trời ơi, cái tay leo núi vượt sông vượt bể trời ơi cái đường gì kỳ cọc vậy ông nội ơi con gái con lứa ừ. gì đâu mà suốt ngày chậm chạp lời mời kiểu này là mai này là ới chồng á nha tôi nói cho biết trước nha qua đây qua đây sắp sắp tới rồi sắp tới rồi Ồ, nè thấy không xin giới thiệu với hai người đây chính là quán cà phê chó mèo nè trong đây có nhiều mấy con vật dễ thương lắm luôn á qua đây qua đây qua đây coi này coi nè u nhìn nè ở chỗ này có nguyên một con con con gấu nó nó, nó leo ở trên cái cục đá nè nhìn thấy không dễ thương không đó ok đi giờ giờ giờ ok rồi để xem coi Tập wow. poster kìa Nè nè Coi nè Ở chỗ này nó có nguyên một cái tấm bảng nè à, Một ly cà phê trong đây có giá là 730 yên Mà đổi ra wow. tiền trong mini world á Thì có nghĩa là 64 kim cương Đó Mỗi người 64 kim cương Ủa à? nhiều vậy ờ à, đúng rồi được. tại vì trong đây là có rất là nhiều những con chó mèo rất là dễ thương luôn cho nên chúng ta cần phải đóng thật là nhiều tiền 64 kim cương đó mỗi bà mỗi mỗi mỗi bạn đưa tôi sáu tư kim cương bây giờ là ông nhờ tôi đi ông bao luôn đây à, bây giờ không ném tiền trời à. đi ờ. vội quá không ném tiền bắt lùi à. ông lùi bậy bây giờ rất hay tiền à. rồi Nhi kỳ á, à, tính ra hồi nãy tôi nói rõ tôi kêu là hai người tự trả tiền mà tự nhiên giờ hai hai hai người kêu với tôi là hai người không có tiền là sao? Hả? Rớt tiền hết không, không có tiền thì ở ngoài đây đi, tôi vô uống một mình. Những gì? À, dạ, phải gì ta? Ông chơi trà chơi tôi không? À, à, à, rồi rồi rồi được rồi để để tôi trả giùm cho. <laughs> Trời ơi, còn có xíu kim cương mà cũng lấy của người ta nữa. Rồi ok, để tôi trả giùm cho. <laughs> Vui quá. Rồi vô đây, vô đây nè. Trời ơi. Ồ, đây à, xin giới thiệu với hai người Đây chính là chị chị chủ quán nè à, Dạ wow. em, à, em em chào chị Em chào chị ạ à. Dạ hôm nay là em à, dẫn à, bạn của bọn em đến đây Để cùng nhau gọi là uống cà phê trong tiệm của chị á Nè kim cương nè Em em trả cho chị nè Đó giữ đi giữ đi Rồi ok Cảm ơn chị nha Rồi vô vô vô vô uống vô uống cà phê Đi thôi qua đây Wow, nhiều chó Đây. Cương vậy? Xin giới thiệu với Sim và Sam Đây chính là quán cà phê chó mèo Đó thấy không Nè coi nè trong đây có những con chó như là chó gọi là Alaska nè đó đây người ta gọi con hay người ta còn còn gọi con này là con ngáo nè đó thấy không à. con chó ngáo nè đó thấy không cực kỳ wow. dễ thương luôn nhìn này không nó biết lè lưỡi đó nè nó còn biết chớp mắt nữa nè thấy không đó trời ơi không cần oxy ơi trời ơi thấy chưa khờ khờ ê, ê, bà kia bà kia ý bà nói tôi giống chó hả Trời ơi không, sao bảo khờ khờ giống ông chứ đời ông giống chó đâu đúng không? Tào lao, tào lao. Ok rồi, bên đây còn có thêm những con chó búp nữa nè. Đây, à, những con chó búp nè. Ờ, nhìn dễ thương không Ê Sam ơi tính ra bà bà che bà che tôi lại luôn á bà để tôi ngắm xíu coi đây đây ngắm đây ngắm đây nè thấy không con chó búp nè bạn ơi cực kỳ dễ thương luôn nha trời ơi cưng quá ước gì mình có tiền mình mua con về nuôi ok phong phong phong cho tôi hỏi nè kỳ kỳ ha sao cái quả này nó kỳ kỳ sao á kỳ kỳ gì Trời ơi, bảo quán cà phê chỗ mẹ mà vào toàn chỗ không Là sao vậy? À, tôi nghĩ rằng là chắc là cái quán cà phê này á Người ta đem mấy con mèo người ta đi khám bệnh hết rồi Tôi nghĩ là vậy á, ok Qua đây coi u bên đây có con chó màu màu cam nữa nè ui nhìn dễ thương vậy ờ ăn chó lông xù nè không biết ai ai hai người qua đây hai, hai người qua đây quay coi nè quay coi nè quay coi nè ở trong đây có một con chó người ta hay gọi là chó xúc xích nè nó chạy hết luôn chó hết đúng không nè mấy bạn ơi Trời ơi, mấy bạn ơi, có bạn nào coi trên kênh của mình mà mà mấy mấy mấy mấy bạn biết con chó này không? Con chó này tên tiếng Anh của nó là gì thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Thì cái giống chó này là một giống chó gọi là nhìn y hệt như cây xúc xích luôn bạn ơi. Nhìn rất là dễ thương luôn nha. À, Phong ơi, Phong ơi đây nè, con chó y chang Bạch Tuyết Quân nè nè, con chó lông xù này nè. Ồ, ờ. con chó lông xù hả? Đâu đâu đâu đâu. Đang luôn, để để ra để ra. Để để để ra để ra. Ơi, con ơi. Kẹt rồi, chết rồi. Nó, nó, nó chui xuống cái gầm bàn rồi nó không thèm ra luôn thôi chạy ờ ôi trời sao bên đây có con chó gì mà nhìn to đùng vậy Trời wow. Chó đi đâu ghê, mà to đùng vậy? Ghê cho bắt ghê. À chó bạc rê hả? Chị trụ con chó ừ. to gì đâu ơi, to. Ê, nó to cao bằng ông luôn á. Này, ừ. nó cao bằng tôi cao bằng tôi không? Coi nè. Nó cao bằng tôi luôn nè, coi nè. Trời ơi. Bên đây tôi thấy ở đây nó có nuôi nuôi cá nè Sam. Sim Sam qua đây coi nè. Trong đây có mấy con cá nhìn đẹp lắm nè. Ồ. Oh. Phong ơi, bạch tuyết nè. Đâu? Bạch tuyết đâu? Đây đây đây. đây. Wow. Con chó lông xù. Trời ơi sao mà nhìn nhìn nó nhìn nó gọi là to vậy sao, sao, sao cái đầu quá to vậy trời ơi không ok cái hình trái tim nó khắc hình trái tim kìa không biết Ê, phong nhìn, nhìn, nhìn, nhìn đây nè đừng nói nhìn nè đứng đây nhìn nè phong mấy con chó con ở dưới gầm bàn kìa ôi tôi đập cái bàn ra luôn tôi đập cái bàn ra luôn đúng rồi phá phá ui có mấy con chó con nữa bạn ơi nhìn dễ thương vậy à, à, trời, trời, anh xin lỗi anh xin lỗi anh anh lỡ quýnh em xin lỗi <laughs> ôi con chó đúng dễ thương luôn á ok thôi bây giờ à, hai người ngồi đây nha tôi vô tôi mua một ít thức ăn cho tôi với với mọi người cho mấy con chó này ăn ha được không ok ok rồi. tôi vô tôi mua ít thức ăn rồi à, à chị chủ quán ơi chị à, bán cho em một à, ít thức thức ăn dành cho chó ấy. em à, đem ra đây cho mấy con chó nữa ăn à dạ dạ đây dạ, rồi cảm ơn chị nha trời ơi nhanh quá nhanh gọn lẹ luôn qua đây nè quay coi nè đó nè đây là những cái dĩa đồ ăn dành cho mấy con chó nè thấy không đó quá trời oh. luôn tha hồ cho bọn nó à, ăn không? ở ngoài đây ngoài đây có còn còn thêm dũng chó hay sao ờ, ngoài ở đâu đâu để tôi ra tôi coi coi u ở ngoài đây là một cái sân dành dành cho mấy con chó nè ê xíu sao xíu sao qua đây qua đây qua đây con chó bé tí tẹo luôn à Chihuahua Cắt luôn Trời ơi các bạn ơi Ở chỗ này có một con chó bé tí tẹo teo luôn bạn ơi Nhỏ xíu xíu luôn á Nhìn cưng quá vậy Ê, Chị chị đâu vậy chị đây Tôi cho mày đồ ăn nè Nè ăn đi ăn đi Nè tôi cho mày đồ ăn nè chó ơi Đó quá trời đồ ăn rồi ăn ăn đi bắt con mà to người nổi luôn phong ơi trời ơi trời Trời ơi mấy con chó to đùng luôn các bạn ơi <laughs> Ok ok Đó ờ, mấy bạn ơi Mấy bạn thấy cái quán cà phê này có mấy con chó nhìn đẹp không Bạn nào thấy con chó nào đẹp nhất thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha Trong đây từ nãy giờ là mình thấy là trong đây nè mình phát hiện ra có một cái giống chó là giống chó là qua bạn ơi Bé tí tẹo teo luôn cực kỳ dễ thương luôn nha Mình thấy con này là dễ thương nhất nè ờ. Không không không không <laughs> Bé tí tẹo teo à Hả Chết rồi chết rồi chết rồi chuyện lớn chuyện lớn Gì Nè trên đây con cổ con bị mắc kẹt như này nè Chết rồi giờ sao đây Đâu ơi. Cái con ấy đâu phải đâu, đâu phải bị kẹt trên đó đâu Con nó nó đang ngủ ở trên đó mà Trời ngủ cây vậy ngủ bay lung lung lăng trên trời <laughs> vậy trời Ủa, cái con sao? cái con này là một con chó nó không biết sợ độ cao phải không nó nó leo lên trên à. cái, cái cái cái cái à. lầu nó ngủ trên đó luôn thôi kệ cho nó ngủ đi rồi trời à, mà khoan bây giờ bọn mình vô trong quán đi coi chừng con này nó ngủ xong tí nó nó ị cái nó rơi cái rơi cục phân vô à, trong ừ, đầu mình luôn á trời rồi đầu chết rồi đầu lại ghê quá ok thôi bây giờ mình bắt đầu uống uống uống cà phê thôi giờ tôi kêu uh, hai người uh, uống sinh tố với lại uh, trà trà sữa nha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 bé cam ở ở ở nhà anh em ok rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau còn bây giờ mình phải đi uống cà phê đây ok uhm, mấy con chó này nhìn dễ thương quá bạn ơi thôi thôi uống uống uống